giảm sốc, Samsung Note 10 Plus 5G, ra 12 GB ROM 256GB, giá chỉ từ 8 triệu 950 000 đồng. Samsung Note 10 Plus xanh 95%, giá 8 triệu 950 000 Samsung Note 10 Plus đen 95%, giá 9 triệu 050 000 Samsung Note 10 Plus trắng 95%, giá 9 triệu 150 000 Samsung Note 10 Plus cực quang 95%, giá 9 triệu 250 000 Samsung Note 10 Plus xanh 99%, giá 9 triệu 950 000 Samsung Note 10 Plus đen 99%, giá 10 triệu 150 000 Samsung Note 10 Plus trắng 99%, giá 10 triệu 150 000 Samsung Note 10 Plus cực quang 99%, giá 10 triệu 250 nghìn. Samsung Note 10 Plus xanh Light New, giá 10 triệu 650 nghìn. Samsung Note 10 Plus đen Light New, giá 10 triệu 750 nghìn. Samsung Note 10 Plus trắng Light New, giá 10 triệu 850 nghìn. Samsung Note 10 Plus cực quang Light New, giá 10 triệu 950 nghìn.